Xin chào 500 anh em đam mê cờ bạc điệp đã tiếp tục đến với livestream của T Casino thì các ờ, anh em như hôm trước tôi đã giới thiệu cho anh em về các dòng sản phẩm như là uh, mỏ mỏ đổi bài này ví đổi bài rồi ngáp trong nhìn xuyên bài rồi đúng không ạ thì uh, hôm nay tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh thêm thêm một cái dòng sản phẩm nữa rất là cao cấp cao cấp có thể nói là cao cấp nhất uh, bên các bộ về các bộ môn bài lá đúng không đó chính là cái dòng sản phẩm uh, máy đánh bài thì uh, máy đánh bài hiện nay uh, nói thật với anh em một câu là máy đánh bài hiện nay đang về rất là khó khăn uh, vì cái cơ sở sản xuất máy đánh bài Đấy. dịch ảnh hưởng của bệnh tình hình dịch bệnh mà anh em Đấy. nên người ta về hàng rất là khó khăn uh, không còn hàng mà bán Đấy, rất nhiều cơ sở đã bị cháy hàng Đấy. thì uh, hiện nay trên casino cũng chỉ còn lại à, shop một số con uh, máy đánh bài thôi thì anh em nào mà yêu thích cái dòng máy đánh bài hoặc là muốn chơi các bộ môn bài bịp uh, hiệu quả nhất Đấy. thì hãy sử dụng dòng máy đánh bài nha anh em à, với những cái dòng máy đánh bài thì anh em nên sử dụng cho mình những cái bộ bài mã vạch Đấy. không phải nên mà là cần thiết phải sử dụng cho mình bộ bài mã vạch Đấy. anh em luồn được bài mã vạch vào rồi anh em sử dụng uh, máy đánh bài thì rất là hiệu quả à, Tây Casino thì có rất là nhiều dòng máy đánh bài thì à, hiện nay à, thông dụng và phổ biến nhất chính là dòng CVK 500 Đấy. và cao cấp nhất chính là cái dòng à, CVK 600 thì uh, CVK 500 thì nó sẽ được ngụy trang bởi một con uh, điện thoại uh, Oppo còn uh, CVK 600 thì à, nó được ngụy trang bởi một con điện thoại à, iPhone anh em nhìn này Đấy, CVK nhìn nhìn cái dòng cao cấp đây là một cái dòng cao cấp nhất nhé ngụy trang iPhone 8 Plus Đấy, anh em nhìn này rất đẹp luôn Đấy, máy còn mới nguyên còn nguyên tem siêu cho anh em chưa mua trò chơi gì cả mình sẽ khởi động lên và test thử cho anh em xem con máy đánh bài này thì à, đánh rất là hiệu quả nhé đánh không gì nhanh bằng con máy đánh bài này đâu ạ máy đánh bài cao cấp Đó, anh em à, để chơi được những con máy đánh bài này anh em cần phải có một cái mã đăng nhập thì uh, mỗi con máy sẽ có một cái mã đăng nhập riêng khi anh em mua máy chúng tôi sẽ uh, Ờ, cung cấp cái mã đăng nhập để cho anh em anh em vào phần đăng nhập này trò chơi sảnh này à, đã mua trò chơi đây là một cái con máy mới chơi mua trò chơi gì cả đấy trò chơi thường dùng này ba cây ba cây thì nó có rất là nhiều loại ba cây ba cây năm hai ba cây năm hai lá này là liêng này ba cây à, ba cây à, ba sáu lá là ba cây này đấy, bài ba cây ba sáu lá này chính là bộ à, chơi bài ba cây bỏ đầu người đấy bài ba cây năm hai lá chính là liêng thì ba không hai bảy là liêng ba không hai chín là ba cây thì mình sẽ test thử hai cái trò chơi này cho anh em xem nhé đây là những cái bộ bài mã vạch này anh em nhìn này bài mã vạch thì nó không khác gì bài thường cả chẳng qua là chúng tôi uh, mua những cái bộ bài thường về chúng tôi in một cái chất mã vạch lên mà chỉ có con camera của máy mới có thể uh, <coughs> uh, mới có thể uh, đọc được thôi thì uh, đánh con máy này nó có rất là nhiều chế độ đầu tiên mình sẽ thử bộ môn liêng nha anh em xem nhé thử này chế độ uh, số 5 này là báo hai nhà lớn nhất uh, 5 là báo nhà lớn nhất là lớn nhì đây là bốn người chơi này anh em có thể thay đổi số người chơi thoải mái bao nhiêu người chơi cũng được từ 4 ờ, 5 người cho đến 6 ờ, 7 người 8 người 9 người 10 người tùy thôi mình sẽ chọn thử 5 người đi xem nào à, mỗi lá một lần này báo đơn tiếng nói bộ đầu ra thì anh em chú ý cho tôi là mình sẽ chọn chế độ tiếng nói Đấy. chế độ âm thanh là chế độ loa này chế độ loa anh em cũng có thể sử dụng cái tai nghe kỹ thuật số CVK đây đây chính là những con tai nghe kỹ thuật số của CVK anh em gì tai nghe kỹ thuật số CVK 458 đây anh em có thể theo dõi uh, cho mình qua cái video này để anh em nhìn thấy được cái tai nghe siêu nhỏ của nó siêu nhỏ đúng bằng cái đầu hạt đỗ này thôi anh em nhét vào tai anh em nhét vào tai thì sẽ sử dụng rất là bình thường Đấy. máy báo như thế nào làm y như thế còn đây là trên livestream này nhé trên livestream này thì tôi sẽ để chế độ loa ngoài ngoài ra thì ờ, anh em không thích tai nghe thì anh em có thể để chế độ dây còn ờ, rất là nhiều cái chế độ camera gốc à, kênh camera này anh em chú ý cho tôi đi kèm con này có rất là nhiều cái phụ kiện kèm theo như là ví soi rồi các dòng đồng hồ soi bài đấy hoặc là điện thoại soi bài kết hợp 1280 đấy rất là nhiều cái dòng camera chẳng hạn như anh em dùng con máy này anh em để con máy này ra chỗ khác anh em dùng cái camera soi thì anh em chỉ cần camera soi thôi không cần phải máy đánh bài để ở đây nữa à, có thể một lần hai lần anh em dùng máy đánh bài này thì được nhưng mà sang lần thứ ba thứ tư người ta bắt đầu chú ý thì à, anh em hãy sử dụng những con à, dòng sản phẩm à, soi bài như thế thì nó sẽ kín đáo hơn nó sẽ kết hợp một cách tuyệt vời hơn dòng soi bài thì cũng rất là nhiều loại cao cấp chẳng hạn như là cúc áo soi bài hoặc là thắt lưng soi bài đấy anh em đặt làm riêng chúng tôi đều có cả nha anh em à, anh em muốn chi tiết cụ thể hơn thì anh em có thể uh, liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại trên màn hình 0844 17 9 hoặc là 0834 6633 anh em có thể lên trực tiếp cơ sở nhá bên mình có hai cơ sở là bến xe mỹ đình và bến xe miền đông anh em lên cơ sở nào cũng được đây ok à, không ờ, mất thời gian của anh em nữa thì mình sẽ đi trực tiếp vào Đấy, giới thiệu luôn bắt đầu trò chơi này đây là chế độ chơi thử anh em nhìn thấy uh, camera soi rất là nét luôn Đấy. mắt camera soi ở góc này này anh em rất là nét thì uh, con này nó báo rất nhanh luôn cầm bài trên tay nó cũng báo Đấy, anh em thấy chưa máy báo ba đúng không mình sẽ chia cho anh em xem này chế độ số 5 à, ờ, mấy nhà chơi nhỉ 5 người chơi máy báo ba nghĩa là sao hả anh em đối anh em biết đấy à, nếu mà mình là nhà số 3 tính từ mình nhé tính từ nhà trương nhé 1 2 3 mình đảm bảo anh em luôn là nhà này là nhà lớn nhất bởi điểm lớn nhất luôn anh em muốn cá với mình bao nhiêu tiền cũng được mình đảm bảo cái nhà 7 điểm là nhà lớn nhất 6 điểm đấy đây là chế độ báo một nhà lớn nhất mình sẽ thử bài bán cho anh em xem này còn ngoài ra nó còn một chế độ báo lá bỏ bài đánh rất là hiệu quả trở lại đấy là báo như một nhà lớn nhất giờ sẽ là báo hai nhà lớn nhất báo nhà lớn nhất lớn nhì bắt đầu trò chơi khi chơi thì anh em cũng có thể tắt màn hình đi nha tắt màn hình đi bình thường tắt màn hình đi để ở chế độ tối chờ như thế này đúng không ạ thì nó sẽ ờ, kín đáo tiết kiệm pin 54 nghĩa là nhà thứ năm sẽ là nhà lớn nhất nhà thứ bốn sẽ là nhà lớn nhì anh em hiểu không ạ chỉ cần à, anh em nào mà có đam mê cờ bạc bịp thì anh em sẽ hiểu kể cả người ta cắt bài này bài anh em đưa đấy người ta cắt 3 5 3 5 đấy người ta cắt bài như vậy đúng không ạ người ta cắt bài như vậy thì mình sẽ biết là nhà thứ năm thứ ba là nhà lớn nhất chia từ mình ngửa bài luôn cho anh em xem 53 nhà thứ năm lớn nhất nhà thứ ba lớn gì ta cắt bài thì không ảnh hưởng gì đến anh em vậy. anh em đưa bài cho họ cắt bình thường sau đó mình sẽ lấy bài về và đưa qua điện thoại khi nào điện thoại nó báo nhà mình là nhà lớn nhất thì mình sẽ xuống tiền thật mạnh tay còn những cái bán như thế này mình sẽ biết nhà thứ năm và nhà thứ ba chính là hai cái nhà lớn nhất đúng không ạ đây này một hai ba bốn năm nhà thứ năm ba lớn nhất nhà thứ năm lớn nhì đấy anh em nhìn máy nó báo 3 năm đúng không ạ đấy báo rất là chuẩn luôn thì đấy đấy chính là hai cái chế độ ờ, báo hai nhà lớn nhất đấy. ngoài ra còn một chế độ nữa trong bộ môn liêng đó chính là chế độ báo lá bò bà đánh rất là hiệu quả thích hợp với những anh em nào mà làm chưa ok à, mình bắt đầu à, xem nào chế độ tiếp theo chính là chế độ 68 báo lá bỏ bài bắt đầu trò chơi anh em nhìn này cầm bài nhân danh báo Đấy, rất nhanh chỉ cần dơ ra cái một hai ba năm nhà chơi đấy đây nha và anh em là đĩ nhá đấy chỗ tôi nó gọi là đĩ đấy cho anh em gọi thế nào thì tôi không biết thấy chưa to nhất nhá kể cả còn bài nào trên tay này nếu báo to quá thì anh em có thể đảo đi tám 8 8 đảo đi tám lá một hai ba bốn năm sáu bảy tám đó chia tiếp bài nọc Đấy, nhiều nơi người ta sẽ đánh gối bài nọc kiểu này anh em đảo tiếp đi 8 lá đúng không ạ máy 38 thì anh em cứ đảo 8 lá bình thường thôi 9 điểm này đấy anh em nhìn đi 9 điểm to nhất đúng không ạ đấy chưa chỉ cần anh em là người ờ, cầm trương là anh em sẽ là nhà to nhất rồi đấy, máy báo đảo như thế nào thì anh em sẽ đảo như thế hoặc là anh em có thể tính toán tùy anh em anh em có thể tính được nhà nào là nhà lớn nhất nhà nào là nhà lớn nhì đấy đấy chính là ba cái chế độ ờ, đánh liêng cơ bản nhất hiệu quả nhất Đấy. đánh để đảm bảo cho anh em lúc nào cũng là nhà lớn nhất thì anh em chọn chế độ 68 còn à, à, anh em mà có một người bạn nữa kết hợp cùng bên ngoài hai người cùng bịt thì anh em có thể sử dụng tay nghe rồi phím cho nhau Đấy. anh em có thể phím cho nhau được để biết nhà nào lớn nhất nhà nào lớn nhì thì à, anh em à, à hãy lên trực tiếp cơ sở để gặp những người thầy người thợ bên T Casino à, T Casino thì đang có hai cơ sở chính là một là bến xe Mỹ Đình và một là bến xe miền Đông thì à, anh em hãy lên các cơ sở đó để à, test thử tất cả các dòng sản phẩm của T Casino nhé Đấy. À, khi lên cơ sở anh em sẽ được gặp những người thầy người thợ người ta hướng dẫn anh em một cách chơi cụ thể à, hiệu quả nhất khi chơi những cái dòng sản phẩm à, như thế này dòng sản phẩm cao cấp này đúng không ạ để tránh tình trạng là anh em mua qua đường vận chuyển rồi cuối cùng mà uh, à, không biết dùng chúng tôi lại phải gọi qua video cũng rất là cũng rất là ok thôi nhưng mà sợ không được hướng dẫn kỹ càng cho anh em như là mình gặp trực tiếp gặp trực tiếp thì sẽ dễ dàng hơn đúng không anh em thì đấy à, anh em đã theo dõi hết buổi livestream của T Casino rồi thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi và hãy nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé Xin chào toàn thể anh em